dịu bên anh đây khi ta đã xa trong tầm tay còn lại gì này người hỡi khi mây đen đang về mịt mù che lối đã sắp đặt trên dây trắng lôi thiên vừa đi từng một buồn buồn nắng à ở cùng với câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em nhẹ bước trên qua ba ngọn ngào